Đắt Ờ, ta đi gần, gần để cho được hết cái đường đôi cho chị Sơn này nhé Đấy, đi trái đi thẳng rồi Đấy, cứ đi thẳng vào đấy Bây giờ chỗ nào? Có đủ không? Tử ra không phải vào trong cái đâu, ra ngoài á

ở trên đấy xong người ta vứt cát nó xuống Ôi nó kịp nhà Xe là phải xe dài Có tư Một xe nữa hết Chưa xá Chưa xá Ờ Xe mắc ở đây suốt Mà em lên suốt Thank you. điểm rồi này chưa nghiệp ở cái chỗ là tời sớm này rồi buộc dây trước này phải người ta thu dây phát rằng sẵn là quấn rồi nó dài ấy. rồi cắt đôi vòng vòng tròn đồ Ừ, như mắc ở đây của nó bị đồ man tạo không, đó là bình ga Ờ Mấy con đội làm sao đi ở đây chú nhà Phải thuê xe chở Ờ, cái này không đi ngoài đường được phải thuê xe chở Đường đường phạt cái tung người hai vòng bạn thì gọi một cái nhìn mấy bút kéo mấy bút này xong nhấp là chuẩn rồi cây kia nó khỏe hơn nó cao đầu đúng thấp là nó bị hủy nó bị hủy đầu dưới lấy cái bóng từ đến đây từ đến đây lên cấp từ bắn tay mọi người mà từ tay mọi người này nhanh nhất rồi không có con nào nhanh hơn con này đảo phát vào đảo học cáp trước xe đi mất cáp trước càng về sau càng đã clip pha lại và cũng thua. Đăng à. lên, đăng lên, đăng lên. có thế không đủ cọc nào giờ <laughs> trơn nữa đấy rồi vào phát là đánh sổ thì chân nhở ở tay các vận động viên đến từ Sài Gòn xa lắm 接着。 Móc đi móc đi móc đi Móc đi móc đây. kia không lên được không? Không ấy. Không đến. gặp người cắm đầu nhỏ nhỉ nhỏ nhỏ yếu nhỉ mở vô thả vô nhỏ càng yếu nha không nhỉ không nhỉ quên quên nó giữ xe mình Mình đến mình đến Đừng xuống Chú không cho đấy được đâu ấy Thằng chưa thằng đang chuẩn bị cái robot đi à, nhưng nó cho đoạn nào được dùng tới chứ như đoạn vừa rồi dùng khi đoạn này vừa rồi thì mất mất mất điểm à? hả à, vừa rồi dùng đây mà móc vừa móc vừa đây mà đây này mất mất rồi mày yếu ớt con rồi xong Ê, tiếng kêu biết là Tao một nhánh lắm rồi